Xin chào 5 triệu anh em đang và chuẩn bị xem clip này à, Quay trở lại con suối hôm trước mình à, vừa mới ngồi câu Thì à, à, nhận được rất nhiều phản hồi của anh chị em là mong muốn mình quay trở lại để chinh phục con suối này Thì trong ngày hôm nay mình với lại là à, hai thầy trò mình sẽ đi chinh phục lại con suối này cho anh em xem là có những cá gì Mình sẽ chinh phục con suối này bằng lưới bắt quái gồm 6 lưới bắp quái sẽ thả dọc vào con suối này sẽ thả qua đêm nay và đợi kết quả vào sáng mai ao à, bỏ hoang khá lâu rồi khả năng hôm nào cũng phải chinh phục uh, ờ, từ câu từ ao và xem có gì cũng nha anh em nhé khả năng chê hoặc là rất là nhiều luôn này nào đẹp câu, rất là rộng vâng đấy chỗ cái bộ này gì không nhưng hôm nay trời lạnh quá nó nước không bảo Ôi chỗ này cũng sâu ấy chứ Lưới này chú Thảo à Chủ yếu là thích thì mẹ yếu là thích Thích chạch mấy lươn Chạch lươn Lươn chạch đã được giá Năm ngoái Năm ngoái thầy trả thả đây được bao nhiêu không nhỉ Đấy Lưới bắt quái rất dài Thầy có thể để thả tính vào đây không không do bao ba bao lần nó có nó nó vứt nước vào vâng. nó đã không có đi kể là đứng cũng không được đây anh thảo mấy lưới này sáu cái sáu cái dọc hết từ từ từ, từ trên này lên trên kia từ dưới này lên trên kia ừ. thì mai phải làm yến cá mai được khi yến cá thật thật chứ lâu thì không thả hầm sáu cái luôn hiện tại giờ đang chập tối rồi nên là hai thầy trò mình đang uh, đi thả lưới bắt quái lưới này gọi là lưới bắt quái á thầy có cái ờ, có cái chai trong đấy để làm gì ạ phao không à phao phao để cá nó dồn vào nó phải có chỗ thở vâng wow, mà không có cái thao thì nhà nó chết bây giờ nó đầy bên kia nó ra đây nó thở vâng nó ngáp à cái nước nước này nó thở nó chết ngay nó sụp bùn sụp nước nó chết không có phải không nước lạnh được lạnh à không nước suối thì ấm cơ nước thì ấm hôm nay trời lạnh nhưng mà may nước suối ấm bọn đang xuống hết rồi bọn này vâng, chú thả cái nào hay bây giờ mới thả cái này được ba ba cái rồi bạn à, ạ ba cái bên dưới kia hai hai cái cái cái này ba cái hiện tại mình ba cái sáu sáu năm ngoái ở những cái suối này là chú hay được con cá gì cá sộp à cá sộp lươn lươn lươn chạch ếch các bạn cứ con nào vào là con đấy chết vào con đấy chết năm ngoái chú thả nước có sâu này không có sâu tầm nào mà sáng mai vứt luôn thì chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu bị đấy con ạ vẫn bị ạ vâng không, không có cho hay rồi thì có cái mùa này thì có đi là cũng có thu nhập ổn phết đấy ừ thấy đưa ờ, ấy thôi, vượt không được. Vâng. suối này họ có hay đi kích không được cũng có đâu nhưng bây giờ ít kích bắt đuổi trận để mình đánh kích tận diệt quá mình để mình bắt cái này thì có con nào bé mà còn thả nhưng còn đội kích là chết hết đúng kiểu tận diệt kích cấu của lấy lấy bắt quái hay không vào được là không ra được cái này nó phải dài ba bốn mét nhỉ cái cái nhỏ cái con dài hơn đây con ạ. Ừ. Ngắn hơn cái nhỏ kia, cái nhỏ kia 24 đã chuẩn bị đặt xong lưới thứ lưới thứ tư còn hai lưới nữa thành quả thì sáng sớm mai sẽ đi thu lưới và sẽ quay lại cho anh em cùng xem anh em có thể nghe tiếng nhái kêu không trên cái bà ao rất nhiều nhái À, khốn phết nghe tiếng chân tiếng người phát lại im luôn Rồi Cái lưới này thì nó chui vào đường nào? Đây con Đây, à, vào đây Đây Đây, nó vào đây à. Đây, đây. À. đây phải đến đây à. Cách một ờ, cửa là có một cửa à, Chui vào là không ra được luôn ừ. Bên đấy một cửa, bên, bên này một cửa 20 20 20 lúc đặt phải nhớ như cửa phải cho ngang vâng ông đưa nhầm đưa cửa cửa em chờ thì cá đâu như trời chó úp thì chịu em tưởng ở trong những cái à, những cái cái chai kia là thả thính vào đấy <laughs> dụ không phải Rồi cũng tối rồi Mình cũng đi về đây và anh em sẽ đợi thành quả vào sáng ngày mai nhá Sáng mai mình mình hai thầy trò sẽ đi vớt sớm Anh đầy, ăn dứa không? Ăn dứa không lợn? Anh đang hỏi lợn Ăn dứa Ôi lợn ăn dứa này các bạn ơi các bạn nào ăn đặt gạch nhá giới thiệu các bạn đây là lợn bản nay rừng nhé với con dọc dưa màu vàng vàng đàn này mới đi được tháng mà rất tăng động cho người ăn hoa quả ăn dứa nhìn tháng lên đây nhìn to đấy nhỉ ừ, ừ, ừ. nói nhau lũ tăng động trời đã sáng anh em ạ trời bây giờ đang có lớp phước một ít mưa nó rất là lạnh ờ, hai chú chó đang ra suối để, để để vớt hết chỗ lưới lên để xem thành quả rồi ờ, giờ mình sẽ quay cho anh em nhé chinh phục con suối này rồi đi nào một cái gì đấy ạ hai cái ừ. cẩn thận bắt đi cái này đặt này Rồi, bây giờ sẽ tiến hành đi vớt lưới xem thành quả sáng nay trời lại mưa Mộc Châu thì biết tháng 3 rất là lạnh Vâng Dưới sâu rồi Mời các bạn cùng xem thành quả của hai thầy trò hôm qua đi đi đặt lưới bắt quái nhé Đấy có gì không thầy? à, được nhiều rồi thế là ấm rồi em rồi ấy à vâng kiểu vừa mưa xuống nữa thấy được cá gì rồi? Cá lóc à. Có lươn chạch nhiều chưa? Chưa xem rồi ui sụp khó sụp rô các kiểu rồi cầm lên đã tí nó về nhà đã về nhà sẽ mở ra này mới nhìn qua thôi ui giời đây rô to sụp ốc các thứ ui nhiều lắm không phải làm mày yên cá lại em rồi thôi để mày lên bờ chút nào suối rộng rãi đấy à. còn một cái nữa ở dưới kia đây mình đang đi lấy nhưng mà nó rất là xa suối rất là rộng rãi thế thôi mình sẽ bè phải lên trước nhé này, anh em thấy thành quả nhá tí đâu phải đổ hết ra nhìn nó mới nhiều nhìn thích không để cho đúng cho từng có cả lươn nữa sao này sụp to đây quá đây quá nhá ui con này to không này ui có chạch này chạch sộp với cá bé đồng đong rô suối lắm rô phết này. tiếp lưới thứ ba lưới nhiều à lưới to mà chắc lưới to hiệu quả hơn sổ lóc dô lươn chưa à, chưa thấy có lươn nào nhỉ cứ chạch ngoài chú đi đánh được nhiều lươn lắm Tớ lươn to sợ thật cái lưới to sọc to không dã man tí nữa về nhà mình gỡ anh em nhé sổ ngon thôi rồi lưới to lưới to bắt cá to này rô này đó đây giếc chứ đây cá giếc anh em ạ cả giếc cả rô sụp sụp to dã man có lươn không ạ có lươn à lươn chạch chạch nhiều chạch sụp đa số là chạch với sụp cái mùa nào nó chú đi bắt được nhiều nhất mùa mùa mưa này tầm này bắt đầu là bắt đầu từ đây mùa lạnh là chịu đúng không trơn Vớt hết 6 lưới này, Ao trên này sụp mới nhiều này ao nước trong ghê rõ ràng trong thành quả control. Đấy, đa số chủ to dưới nó còn dưới nó cũng còn là hai cửa ừ. bớt đủ sáng vỡ cái cổ này hai lúm đi nó mà tụt coi như công cốc con này to ui dã man trước mình câu con này này gần bằng con này con này nữa thôi. này điểm ngon các bạn hai lưới nữa được khá khá sụp rô chép à giết, suối một cái rô to rô rô giết sụp lưới một cái chạch đâu ở đây chạch đây nay thì trò thả lưới bắt quái Không nhập cua ra Cua Cái con to này kia Sộp to Đa, đa số là sộp Đây là cá, cá, cá giết này, cá rô này Rô to, rô con, cá đồng xu Cả chạch nữa, chạch đâu Ui, vâng. chạch to Ui rồi. Con trạch to như con lươn thật này ừ. Hai con Dã man Hôm nay lại không được con lươn nào Hôm được con lươn to dã man Ôi rồi anh em số này tí cân thử có được mấy cân năm sáu cân Đùa được Nhiều mà Đây trạch bé rồi tất cả các anh em nữa theo dõi và ủng hộ anh em giáo thực nếu em thấy hay hãy like và cho anh em giáo thực một đăng ký và xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo